Xin chào anh em thì uh, clip trước ấy tôi đã chia sẻ với anh em rất là nhiều những đồ chơi tài xỉu bầu cua thì với những cái đồ chơi đấy thì anh em cần phải luồn nắp đĩa quân hột vào thế bây giờ anh em đến sân chơi của người ta anh em không luồn được đồ vào có cách nào giúp anh em giành chiến thắng thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em hai cái món đồ chơi tài xỉu bầu cua sẽ giúp anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới em không luồn được đồ vào anh em nhé thì à, tôi chuẩn bị cho anh em là cái nắp này cái đĩa này và một số quân hột trọ đây tôi đã thử nước muối cho anh em hột thì nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ thì với cái đồ chơi này anh em cũng không cần quan tâm sân chơi mình là sử dụng là hột gì hay nắp đĩa gì anh em nhé Đấy, đồ chơi rất là hiệu quả không để lại bất cứ tăng tích gì giúp anh em giành được lợi thế ở sân chơi mà cũng yên tâm ra về trước tiên đấy thì tôi xin phép là chứng minh em nắp đĩa quân hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay lại thanh nam châm đây. đây tôi sẽ thử nam châm này à, nam châm không hít nhé nắp cũng vậy đây ok đây đấy em lưu ý này nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em thử nam châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé à, lắp soi xuyên ok cho anh em đĩa cũng vậy nhé hột này rất là trong em rõ không em lưu ý nhé những quân hột công chuyện này anh em xoay đèn flash này chắc chắn bên trong nó sẽ gợn được, không được trong suốt này em nhé em rõ rất là trong nhé Đấy, lắp đĩa quân hột là bình thường thì với cái đồ chơi này đấy anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi nắp đĩa quân hột gì cũng được em nhé thì cái đồ chơi đó nó sẽ bao gồm là một nọ thuốc cảm ứng báo dung và một máy báo dung đấy cái máy báo dung này thì rất là nhỏ gọn thôi nó bằng hai đầu ngón tay tới đây rất là dễ dàng ngụy trang vào trong người máy thì được sử dụng pin 5 đến 10 ngày hết pin em tự thay pin cho tôi thì nói qua về nọ thuốc cảm ứng báo dung này thì nó là 100% không tan đấy bao thử lâm châm bao kiểm tra thoải mái em nhé bao nguồn nước muối vẫn nổi bình thường và bao tất cả các máy giặt và sân chơi thì em biết rồi hiện nay ở các sân chơi em tới bao giờ trước khi chơi là người ta cũng có cái máy giặt người ta giặt thì cái nội thức cảm ứng này sẽ bao tất cả các máy giặt đấy chỉ có máy của mình mới bắt được tần sóng của cái thuốc cảm ứng này em nhé cách chơi rất là đơn giản thôi anh em đến sân chơi người ta em chỉ cần bôi vô một chút thuốc đầu tay này và xoa đều đầu tay lên Đấy, cũng không cần nhiều anh em nhé Đấy, anh em có thể là bôi đầu tay 5 đến 10 phút và anh em chạm vào hột người ta cũng được anh em nhé Đấy thì em lưu ý nhé anh em chạm hột người ta thì anh em cần khéo léo một chút thì trong cái lúc anh em thử nâng châm này hay là soi đèn thì em chạm vào ba hột của người ta đấy tôi đã chạm thuốc cảm ứng này vào ba hột này thì cái phần từ cảm ứng nó đã bám trên bề mặt hột này đấy em rõ bề mặt hột hoàn toàn bình thường nhé đây tôi sẽ thử nâm châm anh em này nâm châm hoàn toàn không hít nhé em rõ hột là hoàn toàn bình thường nhé đấy sau khi là anh em chạm ba hột vào ba hột đấy em bật cái máy này lên và để trong người ngồi phạm vi là 3 mét đổ lại anh em nhé đây tôi sẽ để ở đây để cùng trải nghiệm với anh em thì cái này là báo dung tài xỉu cho nên máy báo một dung anh em mới xỉu máy báo hai dung anh em tài đây máy báo một dung đây anh em đánh xíu với tôi xíu này 6 nút này thì cái loại thuốc cảm ứng báo dung này nó có thời lượng sử dụng là 3 tháng anh em nhé thì sau 3 tháng em muốn sử dụng tiếp thì em có thể mua thêm loại thuốc này về kết hợp với cái máy này em chơi tiếp máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này 12 nút đấy cái máy này rung rất êm nhé đây tôi để đây em nhìn rõ đấy không hề phát ra tiếng kêu đúng không đấy hai dung này em mới tài tôi tài này ok đấy, nắp đĩa quân hột gì cũng được anh em áp dụng vào mọi sân chơi của mình đấy chỉ cần chạm tay hột là được em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xíu với tôi xíu này 6 nút rất ok nhá Đấy, không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra nên em cứ yên tâm em áp dụng vào mọi sân chơi của mình máy báo một dung đây anh em hãy xỉu tôi nhé xỉu này chín nút ok đấy, đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay để chuẩn xác tuyệt đối anh em nhé đấy máy báo một dung đây anh em lấy xỉu tôi xỉu này rất ok anh em nhé đấy thì em quan tâm tới cái đồ chơi tài xỉu này thì là liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em